think you should yeah. oh, oh, Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình, Nhật Tanh đây Hôm nay thì chúng ta đến với một tựa game mới đó chính là Super People Ok bắt đầu tạo nhân vật thôi game này mình vô tình thấy ờ, anh bạn của tôi tên là Shroud chơi và hôm nay tôi cũng ờ, thử tải về để trải nghiệm xem đầu tiên là tạo nhân vật trước rồi sau đó chúng ta sẽ vào game nhé chơi nhân vật gì được nhỉ thường thì uh, bọn con trai chúng ta thì hay thích chơi nhân vật nữ nhưng mà trong nhân vật nam game này có vẻ uh, chất lượng Uầy, mặt kiểu mẹ super idol thế nhở Mặt mấy ông Tây này thì kiểu phong độ Mặt mấy uh, kiểu mấy thằng châu Á này thì Super Idol vãi trưởng Cái idol nước nào đây Đây có vẻ như là Trung Quốc này Cái này trông giống Việt Nam hơn Trung Quốc, Hàn Quốc này dạ, Mặt tóc trắng này Kia đủ kiểu tóc nhỉ Tóc dựng này Channel đây, mấy kiểu tóc bổ luống idol Đấy, kiểu Saipat uh, 73 bổ luống 73 khá giống với tóc mình hiện tại tóc mình hiện tại thì nó xài như này cơ còn với tóc kiểu uh, kiểu này là kiểu tây rồi chiến rồi chơi hiện chiến à thôi thì mình uh, xem qua tạo hình nhân vật nữ trước nhở. mình cũng có ý định uh, chơi nhân vật nam rồi tạo hình nhân vật nữ trước đi khuôn mặt này là ờ, khuôn mặt kiểu uh, có nước da kiểu uh, tây này tàn nhan châu á rồi đây gương mặt điển hình của Ô, cái này nhìn ở hình trông giống Trung Quốc mà cho ra ngoài trông giống Hàn Quốc này Uầy, đây, kiểu chơi kiểu cá tính quá cái này uh, like rồi có nét châu Á cũng có nét Tây Ok, trông mặt này có vẻ Hàn Quốc nhở Thử ờ, thêm tóc này Uầy Được thế nhở Chẳng nhẽ lại chơi nhân vật nữ <laughs> Được thực sự luôn ờ, Không ăn thua mấy nhở Mặt này thì Việt Nam hơn xíu Trông Việt Nam hơn xíu Mặt này trông Hàn Quốc với Trung Quốc hơn này nét gì đấy ở cái cái đoạn à, chữ T này nó vẫn trông nó vẫn hợp lý hơn tóc này à, hợp này hay không phải để tóc đen cơ rồi wow <laughs> góc nghiêng thần thánh vãi cả đái luôn ạ đỉnh thực sự ui thỉnh thoảng con cười cười mỉm đốn tim đốn tim à, tóc này như mấy bạn tím vậy ui được thế nhở ui đỉnh đỉnh đỉnh đỉnh nó bị đỉnh này thì phải mặt tây mới hợp mấy cái tóc này tóc này trông tàu khựa quá tóc này ngược mái ngược mái với cái kiểu bên trên này nhưng mà trông ngắn hơn thì phải đúng rồi trông kiểu này trông vẫn luột thôi đây ở bên một bên này cái này thì vén thôi không bệ mình thấy cái cái đầu búi lên khá ok này với cả kiểu này Uầy, kiểu nó bị hiền ấy mặt này vẫn thấy ổn hơn tóc nâu không nâu lắm nhỉ vàng tóc này vàng hơn này mấy tóc màu này có vẻ búi lên trông ấy hơn trông đẹp hơn còn tóc thả này thì cứ màu đen nó phệt thôi đèn chuẩn có mẹ nhất luôn Tóc tím con tủng thì phải chơi mấy quả cá tính này nó mới đẹp được thôi đẹp thì đẹp thật đấy nhưng mà dù sao thì mình cũng là con trai cho nên chơi nhân vật nam vậy nhân vật nam thì cũng đẹp đấy chứ mặt này tây này mà này trông lực quá Đấy, kiểu tây này trông rất là phong độ ấy. kiểu này hơi hề kiểu này hơi uh, hơi ả rập ấn độ ạ trông kiểu này khó chịu quá phải quả mặt kiểu kiểu tây hàn quốc lai tây này sâu khoan sâu nhưng mà vẫn có nét kiểu Hàn Quốc chiến đấy sứt sẹo các kiểu này Super Idol Trung Quốc rồi đây là Super Idol Hàn Quốc rồi nhưng mặt này vẫn có nét giống Việt Nam hơn với cả với cả cái khuôn khuôn quay hàm này khá giống mặt của mình thôi thì chọn cái này nha với quả tóc thì ờ, tóc này hơi dài rồi hiện tại tóc mình còn dài hơn cả tóc thằng này cơ nhưng mà cái ngắn này trông nó mảnh hơn thì phải cái bệ bệ này chắc là không chiến rồi không chơi rồi Uầy, ăn được cắt Để này trông kiểu hiền, bị hiền hơn Màu rêu Mình sẽ chơi màu rêu đây Mấy màu hồng này trông cũng được nhưng mà hơi cái đê Phải anh bôi son đỏ này cơ Màu hồng thì mới hợp Thôi thì anh hãy chơi màu rêu Màu khói khói xanh blue này thì cũng được nhưng mà để hợp mệnh hơn thì nên chơi màu rêu hỏa và tóc quả tóc màu là cây màu lục thì nó hơi bị hợp mộc sinh hỏa mà anh em ok đây ai chả có được chọn quần áo nhỉ à, sao mặc crop top này ô kìa không con con dai gì sao phẳng lì này bd à phải có cái cụm cụm gì lồi lồi lên chứ này không được rồi nhà phát triển game làm này là không được rồi hay là tại uh, anh này uh, Hàn Quốc cho nên uh, stream bé nhỉ ly này không là vòi mất hết ngực thì không nở nang cho lắm ờ, thử thằng kia hóa khoang đi chứ này bịt vào hết còn để cái đầu này Ai, bộ này kiểu kiểu, kiểu thế giới quá là nhầm kiểu vũ trụ quá nhỉ thế giới thì nó lại vượt quá rồi này, hơi kín Ngoài mã Super Idol bằng áo lông Từ Phong cách mình cứ phải là ờ, thích kiểu mang tô mang tủ Là không có mang tô nào khác thật sự rồi Pakka Mà Pakka này cũng, cũng chiến này Kiểu hợp hợp với cảnh chiến tranh luôn áo bomber này không còn thua rồi đánh top Paka Navi Pep Ây à Ca sĩ Hàn Quốc phết nhờ Nhưng mà thôi Để cho hợp Thì uh, Mặc măng tô Dáng dài vậy Hợp phong cách Hợp phong cách Măng tô dáng dài nhưng mà không có màu khác Hơi, hơi chán Hơi choán ngoài măng tô dáng dài còn áo áo trong nó cứ phải gọi là phong cách uh, hồi ờ, hai 2012 2013 phong cách City Hunter. City Hunter. Chúng ta sẽ mặc áo trong có cái cổ trễ nhá, rộng phông. Có phông dài tay không? Mặc ba lỗ cổ trễ cũng được. sai tay không có nhá nói sai tay của lọ mặc quanh này áo len mùa đông không à, mùa đông đang lạnh áo len nó hợp lý này Thế thôi mình build phong cách city hunter cho nên là mình sẽ chơi áo cổ cổ trễ đi đây rồi ba lỗ đen mà chơi thôi sơ mi của Mussolini mặc kiểu classic quá hoodie hoodie cũng hợp ở với cái ờ, thời điểm mặc theo kiểu street style này mặc streetwear thì ờ, một cái hoodie khoác thêm măng tô khá hợp nhưng mà thôi đây view kiểu này ở quần quần thì mình sẽ chơi một quả là skinny nhỉ nó dáng thanh thoát nhưng mà đéo có quần này ống hơi rộng nhỉ quần uh, quần cái gì nhỉ dáng uh, cái, cái, gì fit nhỉ là dạ, slim fit rồi không phải là skinny rồi quần quần quần bó hơn một tí nữa stream kit không quân này cũng quân thể thao mà không hợp ở à đây skinny có mỗi quần bò à quần bò skinny xin thôi skinny được này nhưng mà mỗi tôi màu xanh là trời ơi mình lại không thích màu đấy là không mà thua có sách không nó không khớp lắm nhỉ có sách này hơi xấu còn màu rêu thì hợp lý hơn à cái này được này hipster này màu xám có vẻ ổn chiếc jean Thôi lấy này đi rạch gối uh, chiến bây giờ chọn thế thôi không biết vào game nó có đồ không có đầy đủ quan trọng ờ, găng tay thì chúng ta chơi kiểu hay à đeo nhận nhiễm các kiểu ừ, được đấy chứ nhỉ đeo găng tay làm quái đeo là cho sang chảy rồi giày thì uh, em sẽ giày màu nâu để cho xuyên tông một cái áo màu đỏ à, nâu mà này thì uh, à, đấy thôi cơ bản quá đâu tôi có kho sung đôi này cũng được cũng hợp lý thôi đôi bốt à cái ống quần nó nó có cho sổ và bút đúng không hợp lý đấy nhở hợp lý đấy chứ trông nó cũng gọn gàng này thành của quần skinny luôn à, ờ, được à, cái này nó kiểu nó nó nó làm cổ chân nó mask với nhau luôn không kiểu như PUBG PUBG thì nó bị lỗi ở cái đoạn làm đôi bút này hợp lý này doctor Martin này này luôn nhở đây có một ít da lộ sườn này cho nó hợp chiến này thì cũng màu rồi à? này để đi màu đôi này là đẹp được một cái mũ tóc đẹp rồi thì cũng trên mũ nhở hay là bạn trông city hunter vậy thôi hợp lý này hợp lý đội ngũ qua cho kiểu trông kiểu sát thủ trên kênh đu đủ kính không có kính, kính nào đẹp mấy nhở mấy kính này trông kiểu uh, ngoài hành tinh à nhầm kiểu vũ trụ quá là cộng đen à kính này thì police mà rồi cộng kiểu uh, kiểu master Cento master này thì hợp lý này rồi mặt nạ chúng ta có gì ôi ôi ôi không được không được không được gai nhưng mà sao đeo mặt à, sao đeo khẩu trang mà trông nó bị bị béo mặt đấy nhỉ mặt nó không vi lai nữa rồi trông hơi chia, hơi chia hơi kiểu ngoài hành tinh quá Không khẩu trang là đơn giản thôi này một cái khăn bịt mặt chẳng hạn nhưng mà đẹp trai thì bịt mặt vào gì ta đây luôn đêm, đặt là gì được thành ô chơi ồ được luôn này thôi nhở để tanh luôn complete laser tutorial watch tutorial video ok chơi luôn hướng dẫn xem làm gì Uầy, đồ họa đẹp phết đây Đùa đâu Ai chả Có bộ này thật đấy Đỉnh, đỉnh, đỉnh, đỉnh, đỉnh. about combat and advancing your character through some training sessions. When the game begins, you will be assigned a random class from a selection of distinct classes. Random Grad á Uầy, uầy, đấm nhau được luôn ạ à? Ui xôi, ui xôi, ui xôi Sao hơi FPS hơi bị thấp nhỉ Từ để mình chỉnh setting lại xem nào English Đồ mode Loopy maximum 100 Ok Sáng medium để lâu xem nào ờ, để lâu hợp lý hơn này lên được ừ, tầm hơn 100 fps rồi Thế game này cũng nặng đấy chứ nhỉ để medium hết mà mà còn bị xuống tầm 80 fps thì trông có vẻ nặng hơn PUBG đấy nặng hơn không ta hình như là nặng hơn hoặc là thở sấp xỉ ngang ngang đấy đâu để ve lâu em nào em lên được bao nhiêu ồ được có trăm hai trăm ba thế thì có vẻ là nặng hơn PUBG thật mình tưởng game này trông đồ họa nó không không realistic như PUBG. Trông trông nó vẫn có nét hoạt hình hơn nhưng mà tại sao nặng hơn nhỉ? Thôi để à để lâu đi. You can jump onto or vault over the obstacle in front of you with the displayed key. Jump over the obstacle and move to the other side. Ok, xăm qua đây. You will need weapons and ammunition to fight your enemies. You can find the à, equipment you need for trèo, cái này là nhảy qua được luôn. Pick up and equip them immediately with the displayed key. Ok. Rồi, lút đồ. Phải đạn lâu phết nhỉ. Chết rồi, dạo này chơi mấy game mà hay ấn control để Ờ, tắt bật. Từ từ để mình chỉnh setting. Mình mình quen hâu rồi. Tắt bật ờ, không ăn thua. Chỉnh ở đâu ta? Fan scope. Grunt là tắt ok là hâu, run hầu hầu please em ADS mới là ngắm đúng không? ADS là hâu Em là hâu nhưng mà hâu chuột khác Rồi tách cái phím à. Nó làm giống đây, cái cái cái cái này nó ra xì luôn này. Đi xì gì luôn. Samoji cách mình sẽ phím V trên view à. Ờ nó lấy giống y, y xì cái setting của PUBG luôn. cái uh, trèo tường mình sẽ đặt là V. đổi góc nhìn mình sẽ phán alt rồi đây tách cái êm e ra ads là cái ấy đúng không rồi đúng không ads là bật tâm này êm, êm là mình thấy mình hay chơi chuột phụ à. là êm hoặc là mình mình tích hợp vào nút bắn là nút lên rồi cả đâu để xem nào mình vừa êm vừa cứ ấn chuột bắn là êm luôn fire à nó sẽ bị mất nó nó sẽ bị mất nút nhưng mà em thì nó sẽ không bắt được thôi bắt buộc phải để phím bắn riêng thôi nếu mà nó khác tab thì chúng ta sẽ để chung nút được bắt có một vài combo chỉ cần ấn một nút thôi nó sẽ combo combo vừa bắn vừa ngồi vừa nằm thì thì chỉ cần ấn một nút thì có thể set setup được kiểu đấy à, không cái này là nó lấy nguyên setting của PUBG đâu bây giờ mình vào lại PUBG mình lấy cái setting set lại setting chỉnh cái này là là được cũng khá là ok súng cũng không giật lắm nhỉ súng trong tầm kiểm soát thôi M416 Nếu mà mình ghim tâm thì cái cái cái này hay là tại mình đang để tốc độ chuột cao nhỉ? Mình ghim tâm nó có tụt có mẹ tâm xuống. Vehicle ADS êm ADS êm Bình thường mình để bắn bao nhiêu ta? cái này vẫn nhạy nhưng mà đại loại là hình như bình thường là mình sẽ không phân biệt cái này đâu mình chỉ chỉnh cái êm à, ở đây này cái cái cái cái sensitivity gốc luôn thôi này vẫn hơi nhanh thì phải Mình thấy chả ảnh hưởng gì mấy nhỉ Lia chuột vẫn thấy nhanh lắm Thôi kệ mẹ nó Cái này tính sau Để mặc định đã Ấn ép làm gì À đây à Open your inventory with the hotkey and use the red super capsule with the right mouse button. Ok, chuột phải là ăn đồ capsule. You have acquired the RPG, the nuclear special weapon, by using the super capsule. Blast the enemies in sight with the RPG that you just acquired. You found a rare and even more. tuyệt chiêu là là là có một khẩu cối luôn. You can quickly use the gold super capsule without opening your inventory with the displayed key. You can level up more times with gold super capsules. Ultimate Oh. You learn an ultimate skill when ăn những cái thuốc này nó nó nó tăng cái tăng những cái bổ trợ ở bên góc bên phải bên dưới màn hình này. Select the area to drop uh. the tactical nuke and launch it with the left mouse button. gọi được cả tên lửa nữa. You'll need better equipment to face multiple enemies at once. You're in luck. Rare equipment. Equip all the rare equipment. F. Ờ, bây giờ đi lút đồ tím à? Uầy. M4 ờ, tím. Sáp tím. Ba lô tím. Mũ tím. R thay đạn. The surest way to acquire high-grade equipment without relying on luck is by crafting them with the materials you collect. Materials needed for crafting items will start thế bây giờ and cái... their location will be displayed when they're nearby. Dùng mấy cái này kiểu gì ta? số 4. Số 4 là cái bazooka. You can open your inventory and craft an item directly or you can use the displayed key to craft it quickly. You can craft à, advanced materials by combining different à. types of ah. materials. And by combining Uầy, materials ra thì you can là radar with higher nâng cấp. Uầy, nâng cấp lên khẩu M46S cam luôn này full sao luôn 5 sao luôn ạ đồ cam là đồ xịn nhất from the personal supply. Your personal supply will appear at a random time and can be opened by spending your gold. Use your gold to open the personal supply and obtain personal supplies has arrived. Ồ, cái gì này? À. Ơ kìa. Phải đứng đây á. Ok kìa, mất tiền mua. Ôi, lút được cái gì? Trong này có một khẩu M46S nhưng mà Modify Từ khẩu mình từ, từ, từ, Đây là đồ vàng à Đồ mình có 5 sao Con này 7 sao ạ à. vãi nôi Mình tưởng là đồ cam là đồ xịn nhất rồi Oh my god biết thế nhở cái phụ kiện còn chưa mắc đấy Con này hai phụ kiện cao hai phụ kiện đếm ạ à phải phụ kiện không nhỉ hay là ở ờ, tăng tốc độ chạy các thứ này Ủa cái này nhiều kiểu nhiều nhiều nhiều cái option phụ trợ vãi nổi ạ đi lại đã lại complete rồi còn chưa kịp dùng hết phụ kiện cơ ok và chúng ta đã hoàn thành tutorial Thôi có khi là kết thúc video tại đây thôi nếu mà anh em thấy tựa game này như thế nào Cảm nhận của anh em như thế nào khi lần đầu xem cái tựa game này thì nhớ để lại comment ở phía dưới phần bình luận nhé Còn bây giờ thì xin chào tất cả các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo Video sau mình sẽ chiến thử một trận xem là nó sẽ như thế nào nhé. Bye bye.